à, đây thì hầu như ngày nay người ta lại ít sử dụng bút mực nữa bởi vì đây là bút bi nước viết chúng ta nhìn cái nét mực rất uyển chuyển màu nước rất là lấp lánh Đó, nhìn ánh ánh y chang như là bút uh, bút máy vậy nhưng mà bút máy á, chúng ta phải hay bị dính mực nè và hay bị hư ngòi rất là dễ bị tà ngòi hồi xưa đi học cũng vậy bút máy mà mình bơm mực mình viết một thời gian ngò rất là dễ bị bị, bị tè hoặc là đỡ lỡ mà chúng ta rớt xuống cắm cái ngồi xuống nó bị hư thì mà mà khi hư rồi á không xử lý được khó lắm mà nếu như chúng ta thay ngồi thì đối với mình sử dụng cái ruột của mông lăng thì sẽ rất là khó bởi vì cái ngồi bút máy nó dính nguyên cái cụm mà mỗi cái bút mông lăng hiện tại bút máy người ta sản xuất không nhiều và kể cả các hãng khác cũng vậy bút máy họ không sản xuất nhiều thông dụng bằng bút bi và bút bi thì à, Ờ, nó sẽ đa dạng hơn